chúng ta đã quan sát hoặc theo dõi ờ, một số các chia sẻ của tôi trong thời gian vừa qua nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn về các quy luật vận hành của VSA và chúng ta thấu hiểu các quy luật vận hành của VSA nó liên quan đến những cái quy luật mà chúng ta thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn thấy thường xuyên đó là quy luật vũ trụ và tạo hóa đã tạo ra cái quy luật vũ trụ để chúng ta làm sao chúng ta ứng dụng đó quy các quy luật đó vào trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán chúng ta vậy thấu hiểu các quy luật vũ trụ và tạo hóa để ứng dụng trong việc đầu tư chứng khoán như thế nào ở đây các bạn sẽ thấy rằng là điều đầu tiên chúng ta nhận thấy là đấng sáng tạo đã đã tạo ra vũ trụ này và bản thân vũ trụ này có rất nhiều các quy luật khác nhau và những cái quy luật đó có tương tác và tác động qua lại lẫn nhau và nếu chúng ta hiểu các quy luật đó thì chúng ta làm bất cứ lĩnh vực gì đầu tư bất cứ ngành nào chúng ta cũng có thể uh, thành công và chúng ta không cần phải nỗ lực và chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống chúng ta chúng ta có rất nhiều quy luật tác động lên trực tiếp cuộc sống hàng ngày như là quy luật hấp dẫn quy luật nhân quả quy luật nỗ lực thành công uh, quy luật tần số Ờ, quy luật trong ngoài và rất nhiều các quy luật khác nữa nếu chúng ta hiểu các quy luật đó và những cái nguyên lý vận hành của nó thì chúng ta có thể biết và chúng ta có thể ứng xử theo những quy luật đó để chúng ta có thể thành công một cách dễ dàng và chúng ta hiểu rõ thêm các quy trình các bước để chúng ta tiến hành ở ờ, trong những quy luật đó thì ở đây chúng ta thấy là việc mà chúng ta hiểu các bước từ càn khôn vũ trụ tạo ra quy luật và chúng ta nắm rõ được các quy luật đó nó vận hành như nào trong từng lĩnh vực của chúng ta và chúng ta ứng dụng để chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta thay đổi những cái lĩnh vực mà chúng ta quan tâm và chúng ta cũng nắm được những cái nguyên lý vận hành các quy trình và các bước tiến hành để chúng ta có kế hoạch chúng ta thực hiện những quy trình đó và đây là bức tranh chúng ta có thể hình dung ra được à, khi mà chúng ta làm bất cứ lĩnh vực nào chúng ta làm bất cứ điều gì thì chúng ta cần phải nắm rõ được các quy trình này và chúng ta biết rằng trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì nó có một trong những cái quy luật mà có thể tác động liên tục qua lại lẫn nhau trong việc đầu tư chúng ta đó là quy luật cung cầu quy luật này là quy luật quan trọng nhất trong quá trình chúng ta nghiên cứu và đầu tư chứng khoán và quy luật này có thể tác động qua lại giữa cung và cầu và giữa người mua và người bán để cho chúng ta biết rằng là thực sự sức mạnh cổ phiếu đang ở phân phối hay trong tích lũy và quy luật tiếp theo đó là quy luật nhân quả đó là nguyên nhân kết quả một biến động lớn cổ phiếu nó đều phải có một cái nguyên nhân nào đó và nó sẽ sinh ra một cái sự kết quả mà chúng ta nhận được và ngược lại khi mà chúng ta kết quả thì nó phải có một cái điều gì cốt lõi bên trong thì đó chúng ta gọi là nguyên nhân và định luật số 3 đó là định luật nỗ lực thành công à, thực tế chúng ta có một cái quy luật trong ngoài tức là quy luật trong ngoài trong vũ trụ hay là ở đây chúng ta có thể hiểu rộng hơn đó là quy luật nỗ lực thành công bản thân bên trong à, chúng ta như nào thì thường nó sẽ phản ánh bên ngoài như vậy nếu những ai đã hiểu về uh, tiềm thức và ý thức tác động qua lại lẫn nhau ra sao thì cái quy luật nỗ lực thành công này chúng ta có thể mở rộng ra để chúng ta biết rằng là mọi nỗ lực nó đều xảy ra một cái kết quả nào đó và đây là một trong cái quy luật mà cũng tác động rất lớn trong cái việc mà chúng ta định hình ra cái xu hướng tiếp theo cũng như là uh, quá trình uh, vận động của một cổ phiếu và các bạn sẽ thấy ở à, uh, quy luật đầu tiên đó là quy luật cung cầu ở ờ, đơn giản với chúng ta là khi mà chúng ta ra ngoài chợ chúng ta mua rau có lẽ chúng ta sẽ thấy được là tất cả những cái quy luật cung cầu này phổ biến trong lĩnh vực đầu tư tài chính phổ biến trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta nếu mà khi cầu vượt cung thì chúng ta biết rằng là giá sẽ tăng lên hoặc ngược lại khi mà cung vượt cầu thì giá sẽ giảm xuống và nếu chúng ta hiểu rõ cái quy luật này trong cái lĩnh vực đầu tư tài chính thì chúng ta biết rằng là ở ờ, trong đầu tư tài chính nó sẽ có hai cái dòng tiền lớn đó là dòng tiền của các nhà đầu tư lớn hay chúng ta gọi là big boy và dòng tiền của các nhà đầu tư nhỏ lẻ đó là các nhà đầu tư cá nhân và thường dòng tiền này không có tác động lớn trong việc vận động xu hướng của thị trường và chúng ta cần phải nắm rõ được các quy luật này nó vận động ra sao thì chúng ta mới biết được là xu hướng tiếp theo cổ phiếu đang lên hay là phân phối tiếp theo chúng ta có thể à, nghiên cứu thêm và hiểu rõ được cái quy luật nhân quả thực ra quy luật nhân quả có thể những ai đang nghiên cứu về đạo Phật thì chúng ta thấy là cái quy luật này khá phổ biến trong uh, uh, đạo Phật nhưng tuy nhiên ở đây chúng ta đang uh, nghiên cứu trong cái việc mà đầu tư cổ phiếu đó là nguyên nhân kết quả định luật này chỉ ra rằng để có một cái kết quả thì phải có một nguyên nhân nào đó tức là khi cổ phiếu tăng thì nó phải có một cái nguyên nhân nào đó cổ phiếu mới tăng được và định luật này cũng thể thể xảy ra trong quá trình tích lũy hoặc là phân phối khi cổ phiếu vượt ra kênh tức là kênh trong quá trình tích lũy hoặc là kênh trong quá trình phân phối thì đó là những nguyên nhân chúng ta gọi là à, thu gom để cổ phiếu tăng hoặc là bán tháo hay là gọi là phân phối để cổ phiếu giảm và chúng ta có thể lấy một cái ví dụ đơn giản như này nguyên nhân người mua sẵn sàng trả giá cao để mua cổ phiếu thì nhu cầu sẽ vượt cung mà khi nhu cầu vượt cung thì kết quả giá sẽ tăng ngược lại người mua sẵn sàng bán cổ phiếu bằng mọi giá thì chúng ta thấy là nhu cầu sẽ giảm và cung sẽ tăng và lúc này giá sẽ giảm và chúng ta sẽ thấy rằng là trong quy luật nhân quả để cổ phiếu có thể biến động mạnh đó là kết quả thì phải có một nguyên nhân lớn không phải là nguyên nhân mà chúng ta uh, có thể dự đoán và nguyên nhân này phải thực hiện bởi các giao dịch riêng lẻ và cần phải có một kết quả nào đó và nguyên nhân này thông thường nó là các nhà tạo lập hay chúng ta gọi là các nhà đầu tư lớn uh, mua hoặc bán cổ phiếu nó tạo ra nguyên nhân uh, lớn và nó sẽ làm dịch chuyển cổ phiếu và thông thường nguyên nhân này được tạo ra cái sự dịch chuyển giữa nhà đầu tư lớn sang nhà đầu tư nhỏ lẻ và giá cổ phiếu có thể được tăng bởi hầu hết các nhà đầu tư nghĩ rằng cái sự gia tăng nó là hợp lý và đều xảy ra khi mà các big boy hay là nhà đầu tư lớn thu gom mua gần hết cổ phiếu và lúc đó lượng cung trên thị trường gần như là cạn kiệt thì cổ phiếu sẽ có xu hướng tăng và khi cổ phiếu bắt đầu tăng thì sự quan tâm cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân à, các đầu tư nhỏ lẻ dần dần được quan tâm nhiều hơn và lúc đó nó tạo ra cảm xúc của các nhà đầu tư nhỏ lẻ hay chúng ta gọi là lòng tham và tất cả những nguyên nhân này nếu những ai là nhà đầu tư chúng ta gọi là nhà đầu tư có kinh nghiệm nhà đầu tư hiểu rõ ờ, về cái sự biến động này thì họ sẽ tiếp tục nắm rõ giữ cổ phiếu khi mà cổ phiếu vẫn tiếp tục ờ, tăng lên một cách dễ dàng bởi vì lượng cung treo lơ lửng ở trong thị trường vẫn còn là rất ít nên chính vì vậy thì họ sẽ còn nắm giữ và ở vài thời điểm khi mà cổ phiếu chúng ta thấy là gặp những vùng kháng cự ở ờ, kháng cự ở đây nó có thể là ở ờ, nguyên nhân có một cái lượng cổ phiếu nào bán ra kháng cự ở đây có thể là khi mà gặp những cái vùng mà cái lượng cung bán ra có thể uh, uh, tương đối nhiều tuy nhiên thì có rất nhiều trường hợp khi mà cổ phiếu cái lượng cung ít thì cổ phiếu có thể vượt lên một cách dễ dàng và những thời điểm đó cổ phiếu có thể uh, tiếp tục uh, tăng và sẽ có một cái xu hướng tiếp theo và trường hợp ngược lại khi mà cổ phiếu có sự gia tăng hay bán ra rất mạnh thì cổ phiếu có thể tiếp tục giảm đấy chúng ta gọi là quá trình phân phối và những cái quá trình này có để chúng ta sẽ nhìn ở những cái biểu đồ tiếp theo chúng ta sẽ thấy được là các điều kiện để chúng ta hiểu rõ được vì sao cổ phiếu tăng vì sao cổ phiếu giảm và một quy luật à, thứ ba đó là quy luật mà chúng ta có thể thấy rằng là trong cái quy luật nhân quả hoặc là quy luật cung cầu thì quy luật số 3 này có thể chúng ta nhìn thấy bức tranh rõ hơn đó là quy luật nỗ lực thành công định luật này chỉ ra rằng sự biến động về giá cổ phiếu tức là cái biên độ dao động về giá cổ phiếu nó có được là do nỗ lực về khối lượng giao dịch và chúng ta biết khối lượng giao dịch nó là cái nhu cầu đúng không hoặc là mua vào hoặc là bán ra đó là một cái phần cực kỳ quan trọng để chúng ta biết rằng là quy luật nhân quả nếu thiếu cái phần khối lượng này thì chúng ta sẽ không thể là biết cái sự biến động về cung cầu ra sao và nếu giá cổ phiếu biến động không cùng chiều với khối lượng giao dịch thì cái xu hướng có thể sẽ đảo chiều à, ví dụ như ngày thứ nhất chúng ta thấy là cổ chúng ta mua một lượng cổ phiếu 100.000 cổ phiếu chẳng hạn cổ phiếu tăng 2 điểm thì chúng ta thấy là khối lượng đáp ứng cái xu hướng tăng cổ phiếu ở mức giá 2 điểm. Trong trường hợp ngày thứ hai nếu chúng ta có cái lượng cung và lượng mua vào 200.000 cổ phiếu thì chúng ta thấy nếu giá tăng một điểm thì chúng ta thấy là thực sự cái nỗ lực mà cổ phiếu để tăng lên đã ít dần đi và trong trường hợp ngày tiếp theo cổ phiếu chúng ta thấy là có một cái lượng mua vào là 500.000 nhưng trong trường hợp có cái lượng bán ra tương tự như vậy và giá cổ phiếu tăng thì rõ ràng chúng ta thấy là cái nỗ lực để kéo cổ phiếu này đã thấp đi rất nhiều và khi mà chúng ta hiểu được cái quy luật này thì chúng ta biết rằng là cái sự đổi chiều hoặc là cái áp lực bán ra cổ phiếu đang diễn ra và nếu chúng ta nắm rõ được các quá trình tích lũy phân phối theo quy tắc hay chúng ta gọi là nguyên tắc ở phần dưới đây thì chúng ta sẽ biết rằng là thời điểm nào chúng ta tham gia mua vào và thời điểm nào để chúng ta bán ra ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bức tranh toàn cảnh về cái sơ đồ tích lũy phân phối trong cái quy luật cung cầu, quy luật nỗ lực thành công và quy luật uh, nhân quả trong quá trình đầu tư của chúng ta. Chúng ta biết rằng là một quá trình tích lũy nó phải có một cái nguyên nhân nào đó. Ở đây chúng ta biết rằng là cái nguyên nhân khi mà cổ phiếu mà các big boy mua vào họ phải đánh giá là cổ phiếu này có tiềm năng, có cơ bản tốt. Nguyên nhân ở đây là một cái nguyên nhân tích cực nên vì vậy họ thu gom vào việc để họ biết họ thu gom vào uh, kéo lên thì chúng ta cần phải nắm rõ được các biến động các chu kỳ của nó ra sao thay vì chúng ta không nắm rõ được và chúng ta chỉ dựa vào cái sự phán đoán bên ngoài của một ai đó thì đó là yếu tố quyết định cái sự thành công của chúng ta như thế nào và để uh, một cổ phiếu tăng thì chúng ta biết phải cái nhu cầu tham gia rất lớn của dòng tiền lớn hay chúng ta gọi là các dòng tiền big boy và sau khi cổ phiếu tăng mạnh thì dẫn đến một cái đoạn nhu cầu sẽ bán ra bởi vì quy luật nỗ lực thành công mà chúng ta à, vừa nói ở phía trên sẽ có một cái lượng cung bán ra rất mạnh và khi lượng cung bán ra rất mạnh cái nhu cầu thấp đi thì cổ phiếu chúng ta gọi là phân phối và giai đoạn đó là giai đoạn kết thúc và ở đây các bạn sẽ biết rằng là việc mà chúng ta hiểu rõ được toàn bộ bức tranh khi mà cổ phiếu được các nhà đầu tư lớn big boy tham gia với những cái quy trình vận động như thế nào nó giống như là việc mà chúng ta hiểu ở cái quy quy trình vận động của máy móc thì chúng ta cũng sẽ biết rằng là kết quả bao nhiêu lâu nó mới ra được sản phẩm thì trong cái quy luật vận động của cổ phiếu cũng tương tự như vậy nó sẽ có giai đoạn à, thu gom cổ phiếu có giai đoạn test cung có giai đoạn test cầu có giai đoạn tích lũy, có giai đoạn rũ bỏ trước khi bước vào một xu hướng tăng. Và trong quá trình phân phối cũng tương tự như vậy. Chúng ta biết rằng trong quá trình phân phối thì các nhà tạo lập hay chúng đảo dòng tiền lớn họ không thể phân phối một cách thường xuyên liên tục như vậy được. Nên chính vì vậy nó sẽ có những cái giai đoạn kiểm tra cung cầu và bán ra từng phần một, từng giai đoạn một trước khi một giai đoạn phân phối kết thúc. Và việc chúng ta nắm rõ, hiểu rõ được các quy luật quy luật phân phối tích lũy cái quá trình thu gom quá trình phân phối trong các giai đoạn khác nhau và hiểu rõ được nắm rõ được các quy luật cung cầu nguyên nhân kết quả nỗ lực thành công áp dụng ứng dụng vào từng giai đoạn cụ thể thì chúng ta mới có thể thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán được và khi chúng ta nắm rõ được các quy luật này thì chúng ta có những lợi ích như sau chúng ta sẽ quan sát được toàn cảnh bức tranh của thị trường để có thể có kế hoạch đầu tư chúng ta kiểm soát được cảm xúc trong mỗi khi giao dịch bởi vì khi chúng ta nắm được bức tranh toàn cảnh rồi chúng ta biết cổ phiếu đang ở đâu chúng ta biết cổ phiếu ở giai đoạn nào thì cảm xúc chúng ta sẽ biết và không chế được và chúng ta nhận biết cái khung thời gian để chúng ta tham gia thị trường hay là thoát ra khỏi thị trường một cách đơn giản mà chúng ta không phải à, nỗ lực gì cả và sử dụng giao dịch hai chiều trong đầu tư phái sinh đầu tư forex và chúng ta biết thời điểm nào dòng tiền lớn hay là chúng ta dòng tiền big boy tham gia vào và để lựa chọn điểm mua chính xác và cũng nhận biết dòng tiền của big boy bán ra để chúng ta bán ra cổ phiếu hay chúng ta gọi là big boy phân phối và đó là những lợi ích mà khi các bạn nghiên cứu VSA chúng ta sẽ nghiên cứu được các quy luật vận động của dòng tiền lớn hay là dòng tiền tổ chức tác động lên cái dòng tiền nhỏ và chúng ta biết rằng quy luật ừ, lượng đổi chất đổi khi mà lượng đủ thì chất sẽ đổi khi mà lượng chưa đủ thì chất sẽ không nên đổi quá trình tích lũy đủ thì cổ phiếu sẽ tăng quá trình phân phối đủ cổ phiếu sẽ giảm đó là một bức tranh mà chúng ta cần phải nắm rõ được trong việc mà chúng ta quan sát theo dõi thị trường và nếu các bạn muốn đầu tư chứng khoán thành công thì bạn phải nắm rõ được các quy luật này bởi vì đây là quy luật vũ trụ nếu chúng ta chống lại quy luật vũ trụ thì điều gì sẽ xảy ra với chúng ta và đó là chúng ta sẽ nắm rõ được cái quy luật để chúng ta hiểu rõ được và ở video tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với quý vị bạn đó là chúng ta học VSA ở đâu chúng ta có những cái bước nào để chúng ta học VSA và học VSA như nào thì chúng ta sẽ xem cái video tiếp theo để chúng ta nhìn thấy uh, cái bước tiến hành trong việc vận dụng cái VSA trong đầu tư của mình cuối cùng xin cảm ơn quý vị và các bạn